cho con heo đất i o i o ngày hôm nay em vui lắm cầm heo trên tay em ngắm i o i o làm sao cho heo mau lớn làm sao cho heo mau lớn i o i o heo không đòi ăn cơm heo không đòi ăn cám heo chỉ cần em bé trên tay âu oh, ơ oh. em không thể mua kem em không thể mua bánh em đây dành cho heo em đi xì heo đất hai trăm mỗi ngày chỉ cầm em bé trên tay âu oh, ơ oh. Em không thèm mua kem, em không thèm mua bánh Em đang dành cho heo, em lì xì heo đắt 200 mỗi ngày mua cho con heo đất i o i o ngày hôm nay em vui lắm cầm heo trên tay em ngắm i o i o làm sao cho heo mau lớn làm sao cho heo mau lớn i o i gieo đất hai trăm mỗi ngày Mẹ mua cho con heo đất Mẹ mua cho con heo đất Y o y o Ngày hôm nay em vui lắm Cầm heo trên tay em ngắm Y o làm sao cho heo mau lớn y o y o heo không đòi ăn cơm heo không đòi ăn cám heo chỉ cầm em bé trên tay ồ oh, ơ oh. em không thèm mua kem em không thèm mua bánh em đang dành cho heo em lì xì heo đắt hai trăm mỗi ngày Mẹ mua cho con heo đất i o i o Ngày hôm nay em vui lắm Cầm heo trên tay em ngắm i o i o Làm sao cho heo mau lớn Làm sao cho heo mau lớn i o i o Heo không đòi ăn cơm Heo không đòi ăn cám Heo chỉ cần em bé trên tay ơ oh, ơ oh. Em không thể mua kem Em không thể mua bánh Em đây dành cho heo hiếu đất hai trăm mỗi ngày Mẹ mua cho con heo đất Mẹ mua cho con heo đất Y o y o Ngày hôm nay em vui lắm Cầm heo trên tay em ngắm Y o y o làm sao cho heo mau lớn làm sao cho heo mau lớn e o e o heo không đòi ăn cơm heo không đòi ăn cám heo chỉ cầm em bé trên tay ồ oh, ơ oh. em không thèm mua kem em không thèm mua bánh em đang dành cho heo em lì xì heo đắt hai trăm mỗi ngày heo Mẹ mua cho con heo đất i o i o Ngày hôm nay em vui lắm Cầm heo trên tay em ngắm i o i o Làm sao cho heo mau lớn Làm sao cho heo mau lớn i o i dành cho heo em lì xì heo đắt 200 mỗi ngày